Chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Và hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn Cách sửa những loại mà các bạn thường hay gặp trong dơm phần 1 nha Thì nếu các bạn thấy thích video này Thì các bạn nhớ để là một like, subscribe Và nếu các bạn có thắc mắc gì Thì các bạn nhớ nhận xét ở dưới phần mô tả Để mà mình trả lời thắc mắc của mình nha Giờ bắt đầu nào Thì ờ, cái ờ, thì cái loại đầu tiên đó chính là ờ, năm ngàn năm cái ờ, số loại mẻ ờ, năm ngàn năm ngàn lên ba năm ngàn lên bốn chấm chấm chấm những cái số này ok thì uh, cái vấn đề của những cái số loại này ấy đó chính là nó có sự cố kết nối với mấy trụ dơm như là các bạn uh, đang vô dơm ấy thì nó thì nó nói là nó không có kết nối được nó mẹ uh, nó không có kết nối mẹ của bạn được mẹ hãy thử lại thì nó sẽ ghi mấy cái uh, số loại này mẹ loại này à. năm 5 ngàn 5 ngàn lên ba, năm ngàn lên bốn đây à. thì uh, cách xử lỗi là nếu nếu mà của bạn có fiber hạt proxy thì các bạn hãy kiểm tra cài đặt fiber hạt proxy của bạn bởi nó nó nó có thể là uh, dẫn đến việc mà làm à, làm làm cho cái mạng nó bị sao ấy Thôi ờ, còn nếu còn cách thứ hai thì nếu các bạn có một phần mềm chống virus như Avast, Avg và phần mềm chống virus bat bat thì các bạn hãy tách phần mềm nó đi bởi vì giờ nó chỉ có lợi trạng kết nối dâm của các bạn thì các bạn biết tại sao không bởi vì ờ, những cái phần mềm chống virus đó uh, nó sẽ ờ, coi có lúc nó sẽ coi giống uh, như là một cái virus hoặc là uh, lúc này mình vô phòng ấy để nó thấy ấy uh, thấy nhiều người ấy uh, nó nó tưởng là mấy mấy người đó sẽ đột nhập vô đột nhập vô danh họ mình ấy hacker ấy đồ ấy nên là sẽ chẳng kết nối lại rồi còn cách cuối cùng là các bạn hãy kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ internet của các bạn để mà uh, biết các bạn có thể kết nối với Zoom nha Rồi thì cái loại tiếp theo đó chính là uh, ờ, lỗi uh, ờ, Dimitrin has an unexpected error error code thì mẹ cái loại này đó chính là 2000 2008 thì uh, cái vấn đề của cái loại này ấy đó chính là giấy phép cho trang web của các bạn không được áp dụng cho người dùng thì giấy phép không còn hiệu lực trên trang của các bạn nữa thì cách sửa lỗi đó chính là các bạn hãy truy cập vạn lý người dùng với tư cách là chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên và sử dụng và chỉ định giấy phép trên trang web phù hợp cho người dùng nha rồi tiếp theo là loại thứ ba thì à, loại này thì loại này thì dành cho những bạn mà dùng dơm cũ nha à, những bạn dùng dơm cũ thường hay gặp cái sự cố này à đó chính là à, x xmbbdll.dll is missing from your computer thì cái loại này cái nó là dôm nó dôm nó không thể tìm thấy tiệp uh, tiệp smbb dll chấm dll trên máy tính hay trên máy tính bạn không có tiệp đó đấy kiểu vậy nói là các bạn à, thì cái này nó sẽ à, giúp ích cho dơm cái việc mà người ta à, chạy chạy cái phòng mà chạy nó chạy mãi cái nói người ta trách đấy thì đây thì uh, cách xử lý thì các bạn hãy cài lại phiên bản mới nhất của dơm bằng cách tải vào cho trang web chính của dơm thì uh, cái thì mình sẽ đợi link uh, link tải tải dơm uh, gấp nha cho che vết góc của nó ở dưới phần một tệ nha thì còn một cách khác là các bạn hãy bật hồ sơ của bạn ở bên phải trên cùng của máy tính rồi các bạn hãy nhấn vào chat vô update đợi xe phiên bản mới nhất của Zoom nha thì cho chat vô update chỉ à, à, là những tin thông báo cập nhật của Zoom rồi các bạn hãy xem thường siêu mỗi ngay để mà biết biết nha rồi Loại tiếp theo đó chính là This meeting ID is not valid. Please check and try again. Thì loại thì uh, cái vấn đó của cái loại này uh, thì uh, có rất là nhiều bạn uh, mà mới dùng dơ máy thì để bị như vậy rồi. Uh, nhiều nhiều rất là nhiều bạn mà khi mà mới dùng dơm là các bạn được số uh, được phòng ID phòng à, mà ghi mà nó bị loại đấy người ta người ta nói là sai sai mẹ phong rồi thì đây thì, thì cái vấn đó ấy là à, các bạn hãy nhập lại id phong hệ lại tải dơm phiên bản mới nhất nha tải dơm phiên bản cũ nó cũng có thể làm cho cái phong id nó bị sao ấy cái phong nó bị sao nên id vô không có được và wow, cái rồi, giờ tới cái loại tiếp theo đó chính là entry point not found và the road due entry point could not be located. Thì à, thì cái vấn đề nó hơi phức tạp nên là mình sẽ bỏ qua. Về cách sửa lỗi thì các bạn hãy cài lại Renister, Bitcoin Fusio, à, C, C++, plus uh, 2008, CB1 thì uh, cái thì các bạn hiện tại cái này bởi vì uh, dơm cũng uh, được chạy vậy dơm được uh, cũng có thể được đào ra từ sơ cộng cộng và uh, nó nó sẽ có thể chạy lên được chạy lên từ cái uh, cái mà mình nói cái lại đấy thì uh, do nó cũ ấy nó lên hệ là nó không có ấy, nên nó không có chạy mấy cái lệnh của dơm đỡ chạy đỡ bật dơm được nên là nó sẽ ghi cái loại này nên là các bạn mình chỉ đỡ cái liner ở dưới phần một tẻ nha giờ loại tiếp theo đó chính là there is no this in this right please insert a this into dry. thì vấn đề đó chính là ứng dụng zoom đang tìm đường dẫn tiếp cho máy Windows của bạn nhưng nó không tùng nhưng nó không có tìm thấy nó tìm thấy cái uh, đường dẫn đó thì thông thường điều này xảy ra khi mà các bạn tham gia trả lời hỏi một cuộc họp thì uh, giống như là nó đang tìm uh, mình đang quay video mình đang chat với mấy bạn và nó đang lưu lại đang lưu lại cái cuộc khác đó thật lên nó lưu phong mẹ nó lưu id phong lại nó tự động lưu luôn nhưng mà nó không có tìm thấy chỗ nào đó mà à, mình lưu nó không thấy ổ đĩa nào hết nên nó mới kêu vậy nên là các bạn hãy gỡ bỏ phần mềm dơm rồi các bạn hãy tải lại phiên bản mới nhất của dơm trên trang cấp nha thì à, mình à, mình đã vô phong một tệ rồi rồi thì à, hôm nay chúng ta đã học xong cách vô video rồi nha thì à, nếu cách à, nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn nhớ à, nhấn một like share subscribe và các bạn nhớ à, nhận xét mình nhận xét ở dưới phần một tả để mà mình à, đáp đáp yêu cầu của các bạn nha thì uh, chào các bạn và bye bye Bye.